Thưởng thức món nóng hổi Không thể thiếu bảy ấp vị chanh tự nhiên cực thanh mát Bảy ấp thanh mát vị chanh Món ngon bừng vị